máy này nó nó nó anh hiểu nha này bản chất là cái máy này nó lợi hơn đánh chắn lỗi và chắn áp tròng rất là nhiều là như này nó đọc được chung cả cả cả cả cả chất luôn anh hiểu không ví dụ như là chắn trắng này nhá mà bây giờ yêu cầu là bịt thì ngoài các cái đoàn ví dụ như nhà này à, đánh hao này đấy này. hoặc là đánh mo đánh cong bênh ra à, thì đoàn này nó quê lắm rồi giờ nó chỉ đánh bằng cái máy này thôi. đấy nhỉ mình ở đâu mình ở đâu và không cần phải lúc nào cũng phải là để máy tại cái bộ bài này nhá này nó mình được túi được được anh chỉ cần à, đút túi thì anh mua thêm một cái phụ kiện ví dụ như là móc đeo chìa khóa này đấy nhỉ đấy anh hiểu không thì là nó thay cam ở cái máy này nhá và cái máy này nó mình chỉ cần như này mình chỉ cần đặt ra luôn đấy nhá 500 một cục anh mở tay này, đây tứ bạn này được chưa đấy tứ bạn tứ bạn này đập về nhá và anh không cần đặt ở đây nữa nó vẫn báo cho anh cầm cái lọc đi đâu cũng được nó vẫn báo cho anh từng cây một ở trong cái lọc này những cái gì bởi vì nó phát đầu tiên là đặt đây cái này nó đã chụp hết toàn bộ cái bộ trắng này rồi anh hiểu vấn đề chưa đấy nó chụp hết cho mình rồi và nó sẽ báo cho mình luôn đấy chứ không cần phải là mình mình mình mình lúc nào phải để cái máy này trực diện này à? cái đặt thẳng như này đặt xa thì nếu mà chia xong với nhau là mình đặt lên trên đây luôn đi có được à? khi nó chia bài xong nhá đúng không máy đặt trong lòng đây khi chia bài xong này rồi. đúng không mình cái năm cái vỉa này rồi mình cho đây này okay. mình cầm mình nhảy nó chẳng hạn đúng không lục cái lục tiến thì như này nó chụp xong rồi mình đưa đĩa thôi Đấy, cái động tác của mình cái văn vở của mình trong cái trận bạc ấy thì mình mình mình phải có khéo một tí còn trong cái trường hợp mà anh của để trên đĩa này nó đọc được không đúng không thì ví dụ như này những cái ván bài nào không phải mình mình không phải người bốc bốc cái chẳng hạn đúng không thì mình kê cái này này sao cho nó cao cao bằng cái tầm của cái đĩa này anh hiểu không đấy đây. để dọc nghe nó còn báo đấy anh hiểu không đây nặng nhị vạn tam vạn này tam vạn này tam sách tứ sách này nhị vạn ngũ văn này tam vạn này nhị vạn này đây là tam vạn này đi nhị vạn này tiếp tí nó có khiển nữa là nó đọc hết từ đầu đến cuối có khiển nó bằng cái, cái chip chìa khóa này không anh ấn phát nó đọc đấy cái bài anh nhờ chờ chi chờ nhị thì anh ấn phát lượt phát nó đọc hết cho anh xem nó có chi trong đọc không có bao nhiêu đến chi hay là các bạn anh hiểu thì mình biết là mình chờ cái nào khi vào ăn khe ba rồi cái ăn cái đợi cái chờ là mình nắm được anh hiểu không đấy, chứ còn không nhất thiết ví dụ người khác đã bốc cá để đĩa đây rồi đúng không đấy là tầm này nó chụp chiếu được rồi nó đã, đã, đã, đã, đã, đã, đã, đã chụp cho mình này là ngũ sách này ngũ văn này đấy nó phụ thuộc vào kích chiều cao này đây là anh nhìn này anh nhìn cái cái bây giờ camera ai chưa anh nhìn chưa đây tam sách này tứ sách này nhị vạn tam vạn này đấy đây tứ vạn này đấy những cái đã đọc hết rồi anh lấy bất kỳ ví dụ như là một bất kỳ nhá cửu văn lục văn này cửu văn lục văn này đấy anh thấy chưa nhị vạn một vạn này đọc cho mình hết xa tầm não vậy luôn đấy một tí nữa có khiển thì là gì cho anh luôn tức là bây giờ cái cái việc đánh một chấm trắng này ấy, mà bịp được thì chỉ còn cái đoàn này thôi Trên kính áp tròng thì nó không không bịp chất được mình chỉ đánh trở rộng cho bạch thủ mình không đánh được là cái nhất cái thứ hai là nếu kính áp tròng thì cái cam lỗi có gì đánh không thằng chuyên chấn nỗi thì nó lại chấn chấn trắng này thì, thì không có chấn nỗi chỉ xanh đỏ thôi đấy anh bảo có mà chưa làm em bảo này à anh số từ quý bốn này chấn trắng thì nó không thể là vâng nhưng chấn trắng thì không thể lúc có lỗi được anh hiểu không ừ, mà cái chấn mình rút rút này là à, đấy là đấy là chấn mẫu tử thì là hay mẫu tử thì là là có chấn mẫu tử là mình rút ra phát thì nhị tan được kiểu ở trên còn tứ cũng rất chi ở dưới nó cũng tương đối đây tôi mang bộ cho anh thử đánh xuống mấy tầm của nhà lúc nào to to thì là 10 cân nặng xuống ờ, xuống 50 100 à, xuống 50 100 này mà vâng. được thua tầm nó cũng được thua tầm khoảng chục triệu rồi nhá 4 5 triệu 5 6 triệu ừ. quê đâu dân Xuân mai. Xuân mai. cho em nhắn tin địa chỉ đấy mà đất nhà nhà nhà nhà nhà nhà thổ đúng không <laughs> gần đấy à thế về đấy là là phò là nó tầm bao tiền con? rẻ dạ. ờ, ờ, hai trăm hai lít một phát xấu lắm một lời xấu lắm xấu à đấy ông nhìn cái chắn ông phân biệt được đấy loạn lên nhá loạn lên Đây là cùng chút quen. cái này chẳng thường trắng thường hai bộ vừa rồi mai là mẫu tử mẫu tử mà mẫu tử chỗ này từ lúc nãy bầu lấy sáu cái để thôi gọi thì không lấy máy đó không em vào lấy lấy chắn đúng không? em vào em xem cái máy này thì nó máy thì người ta đánh cái xuông như thế làm sao mà lấy máy được cái lượng tiền ăn thua nó thấp thế thì làm sao đầu tư một cái máy được một bộ bài hai năm rưỡi này mà chắc lồn ông đã cầm tiền đi mua máy <laughs> chỉ đi xem thôi xem được nhé đây này chuyển đây này đánh lấy mẫu tử đánh lấy là thăng cửa thăng máy này mẫu tử đâu người vào người luyện tập thấy chưa còn trắng bây giờ đánh một cái máy này một cái chip luôn không còn nhiều em mấy bộ vai của em ừ. cái đồ thử đã đắt tiền không để trong đây bây giờ mình lại nha chắn này nó phân ra làm hai luồng một luồng là nhị đan lục cửu một luồng là tứ bất chi đấy đây như này bộ bài chắn này này như này đang như bình thường này đúng không không nhìn nó phát hiện đâu đấy nhưng mà khi rút ra này khi mình nhá này khi mình nhá này này như này nó chạy này bây giờ nó khe chạy ra này đây. đấy nó gọi là mẫu tử tức là một cây mẹ một cây con đây như này là bọn này tứ ngũ thất bát chi ở trên này đấy những cây nào nó thuộc cái dòng tứ ngũ thất bát chi thì nó sẽ ở trên còn những cây nào thuộc cái dòng à, nhị tam lục cửu ở dưới đấy đây này còn thất bát này kéo phát lên hết này đấy đây loại thì nó trăm rưỡi một bộ nhá đánh thì là nó cái hiệu quả của nó thì là nó chỉ được tầm khoảng 80 phần trăm tức là mình chỉ đoán được rằng là mình chỉ biết là à các cái hàng này nó sẽ ở trên và các hàng kia nó sẽ ở dưới thì đây ví dụ như này mình lọc lên đây chẳng hạn này mình như này thì như này là những cái trên này là tứ bất chi bốc những cái này những cái này chỉ chiếu như tam một kiểu này đấy đấy cho đến khi mà nó hết thì tam một kiểu rồi thì là mình sẽ biết là à nó hết tam rồi thì mình sẽ đánh cái tam đi để mà chờ cái thất hoặc là chờ cái nào thuộc dòng tứ ngũ bất chi ông hiểu không còn bảy bộ tôi biết rút cái này chưa nghe học nghe ờ lại tập rút nhá màu gì ạ? ba xanh à, màu trắng nhỉ tất cả màu trắng hết cứ nghe đi nghe điện thoại đi ô oh. trình mà đấy Ờ. ờ ừ. cho luôn luôn hai hai này làm rồi ừ bộ này phải tập bộ mới góp hai người tập chuột rồi 7 bộ đi đấy tròn triệu nhá đấy anh em lập lá 50 tiền siêu ôm grab nhá ok đánh này nếu mà đánh mình đánh mưa dầm xuống đất thì là ăn hẳn đấy nhá cái nộp mới xanh này đây cái tem này đây cái hàng mà có chữ là hai này có tử này có nghĩa là hàng này là nhị tam một kiểu ở trên ông hiểu chưa dạ. đấy, có cái hàng này nó là một có nghĩa là nhị tam một kiểu cửu ở dưới ông hiểu đây chưa nhưng vào trận mình đánh thì mình chỉ cần rút ra phát là mình biết được ngay nhá chắc là đấy là đánh đánh bía đấy thì cái luật nó không một nó nhị ở dưới à ừ. hai nay là nhi ở trên thì mẹ nó phải đổi nhau tí đúng không đó món nào những gì thì nó nó vô lý gì nhá ví dụ như người ta đánh thì là người ta thường thường là một bộ xanh một bộ đỏ một bộ xanh một bộ trắng một bộ đỏ một bộ trắng nó cứ chơi có màu à, chỉ chơi một bộ thôi đánh trắng một bộ thôi chơi có màu à chỗ nào lên đây tôi dạy cho ít nghề về đánh đánh đánh đánh trắng đôi cái gì đâu vỏ đấy đủ rồi cái vỏ ở đây mấy bộ chưa bảy bộ ừ. bảy bộ chứ cái bộ này thôi rồi tôi lấy hẳn bộ mới về đây chị em bộ lấy ba về em tập không được bộ mới để ở ờ, đây thế thế thế được đưa cái vỏ là bộ cũ lên tập thì phải tập bài cũ đi một tí thì là mình những khi bài mới nó nhảy nhá đấy là nguyên tắc tay cụt này khó chút không <laughs> đâu cái này nó không liên quan đến ngón tay đâu này này lỏng á, cầm như cầm miếng đậu có video hướng dẫn rồi ấy, nhá lỏng á, như cầm mình miếng đậu luôn đây thì tam uh, lục cửu đây tứ thuốc chi ở trên này thì tam lục kiểu ở dưới này mình mới tập thì mình cho ít ít ít ít những cây hàng mà xong bắt đầu mình tập rút dần thì chắc nói chung là làm cái gì thì nó cũng phải quen thì cầm một tay mới dây một lồn nhưng bây giờ phải đòi một phát làm ngay thì là người mình có gì nhá xe này ở dưới à trong một xe ở dưới cổng à cho là đi băng ở ngõ còn hoai dạ vâng. cứ xuống bấm tầng một thôi nhá bấm dạ. tầng một cái dạ, là dạ, xuống dưới ok